tiếng đàn vọng qua núi đang tình tang với hà tình giữa miền trung mây suối duyên tình ai viết lên lời ca hạ thu nhớ thưa sao không còn cố nhân xưa vẫn chờ chỉ còn là tiếc thương hoài vẫn vương đau tháng đau mối tình tình anh ước lưu truyền bao kiếp duyên vì sao để gặp người khi trước ta thương nhân tình hạ phàm bánh hoa Đó sao khi đã tương phùng xuyên Đã quên câu hẹn trăm năm trăm rời Khuya một tháng đến đâu nhìn theo Nếu mặt trăng đang thanh trăng sao kia Mình theo bước đi nhân tình Kiếp sau ta sẽ gặp nhau Rồi con kiếp tiên thần Ta quyết lập yêu tinh để tìm lại mối duyên thầm Chứ là thiên binh nàng lại giỏi tiên cái tâm thư kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử bước lên giang sơn và ta ví như họa ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa Chúng ta nhói tim nàng có phải cái châm lạ từ mắt sáng người xa lại tự giúp ta bỏ cái tâm tà tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn nàng không đồng đinh ta cũng là giai tân kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là khai để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian nơi rừng sâu trong thiên bồng lục tình mãi khiến ta vương tình ngạt hơn thế thái nhân gian luôn ngồi ai ơi